Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 9 hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em thực hành tiếng Việt, nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt đó. Sách giáo khoa trang 90. Câu 1. Em hiểu như thế nào về nghĩa của các yếu tố Hán Việt tạo nên từ tín ngưỡng được dùng trong văn bản lễ dựa làng của người Lô Lô? Theo em, khi chưa có sẵn từ điển trong tay, ta có thể suy đoán nghĩa của các yếu tố đó và nghĩa của từ chứa đựng chúng theo cách nào? Chúng ta trả lời, đầu tiên để hiểu được nghĩa của từ tín ngưỡng thì ta sẽ tách từ ra làm hai phần, mỗi phần là một tiếng. Tín và ngưỡng với yếu tố tín, ta có thể nghĩ đến các từ mà yếu tố đó hiện diện như uy tín, tín nhiệm, tín tâm, thư tín. Với yếu tố ngưỡng, ta có thể nghĩ đến các từ mà yếu tố đó hiện diện như chiêm ngưỡng, ngưỡng mộ. Yếu tố tín và ngưỡng đều có những nghĩa cụ thể. Yếu tố tín trước. Nghĩa thứ nhất là đức tính thật thà, nghĩa thứ hai là tin tưởng, thứ ba là thư từ. Ngưỡng à, nghĩa thứ nhất là ngước lên nghĩa thứ hai là kính mến mặc dù có nhiều nghĩa khác nhau nhưng khi kết hợp lại hai yếu tố tín và ngưỡng thì ta có thể xác định rằng tín trong tín ngưỡng là tin tưởng ngưỡng trong tín ngưỡng là kính mến nghĩa chung của từ tín ngưỡng là tin theo một tôn giáo hoặc một điều nào đó có giá trị thiêng liêng câu 2 bản sắc ưu tư truyền thông là các từ của yếu tố hán việt Lập bảng theo mẫu được gợi ý sau đây để xác định nghĩa của chúng. Ví dụ, từ bản sắc. Chúng ta tách bản và sắc, hai yếu tố khác nhau ra. Bản những từ có yếu tố Hán Việt tương tự là bản chất, bản lĩnh, bản quán, nguyên bản. Sắc thì có từ sắc thái, sắc độ, sắc tố, sau đó ta giải thích nghĩa của từng yếu tố bản và sắc nghĩa chung của từ bản sắc ừ. với cái mẫu này chúng ta sẽ làm như sau chúng ta trả lời từ cần xác định nghĩa là từ bản sắc chúng ta tách yếu tố bản và sắc ra với yếu tố bản những từ khác của yếu tố hán việt tương tự là bản chất bản lĩnh bản quán nguyên bản yếu tố sắc có những từ ở khác có yếu tố Hán Việt tương tự là sắc thái, sắc độ, sắc tố. Nghĩa của từng yếu tố, yếu tố bản nghĩa là của mình, yếu tố sắc nghĩa là dung mạo. Nghĩa chung của từ bản sắc là tính chất đặc biệt vốn có, tạo thành đặc trưng riêng, dung mạo, phẩm cách riêng. Từ cần xác định tiếp theo là từ ưu tư. Từ cần xác định này chúng ta sẽ tách ra yếu tố ưu và yếu tố tư. Yếu tố ưu những từ khác có yếu tố Hán Việt tương tự là ưu phiền, ưu ái, ưu tú. Yếu tố tư là tư tưởng, tư cách. Nghĩa của từng yếu tố, yếu tố ưu là lo lắng, yếu tố tư là nghĩ ngợi. Nghĩa chung của từ ưu tư nghĩa là lo lắng, nghĩ ngợi. Từ cần định nghĩa tiếp theo là từ truyền thông, chúng ta tách ra yếu tố truyền và yếu tố thông. Yếu tố truyền thì từ khác có yếu tố Hán Việt tương tự như là truyền đạt, truyền miệng, vân vân à, yếu tố thông thì à, những từ khác có yếu tố tương tự như là thông tin, thông minh, thông thái. À, nghĩa của từng yếu tố, yếu tố truyền nghĩa là truyền đạt, lưu truyền, yếu tố thông nghĩa là thông tin.